Như đã nói ở phần 1 giờ Mummy, mà nếu anh chị em nào chưa xem thì có thể tìm xem lại. Cơ bản thì O'Connor và Evelyn đến với nhau rồi đẻ ra phần 2 giờ Mummy Returns cùng với một thằng cu tên là Alex, nhân vật được buff bẩn để sẵn sàng làm nhân vật chính của phần 3. Thừa hưởng sự dũng cảm của cha, một tỷ thông tin về Ai Cập cổ của mẹ, nhân tài Tuấn Kiệt chắc chắn kín tủ phía bé ngoan, trừ việc đéo hiểu mái tóc vàng hoay là từ thằng nào. Thế thì Evelyn không được phía bé ngoan rồi. Phần 2 bắt đầu với thần thoại về vua bọ cạp, aka thần nông The Rock, thành cát tư hãn của Ai Cập Napoleon của sa mạc, kiêu hùng và máu chiến, cho đến khi thua sắp mặt lờ. Thế là The Rock bán linh hồn cho kiểm lâm Anubis và được đáp lời bằng một khu rừng mọc giữa cồn cát. Cùng đó là đàn chó hùa mạnh mẽ, cao phím gạt phăng tất cả đế chế. Cuối cùng thì linh hồn The Rock phục vụ cho Anubis mãi mãi, chỉ để lại chiếc vòng tay. Nói thì nhiều, Tóm lại cái vòng tay dẫn đến chỗ ốc đảo, đánh bại anh đá bự thì sẽ được làm chủ đội quân chó hùa. Quay ngược câu chuyện đến nhà O'Connor, bởi vì Evelyn bị hồi quy tiền kiếp nên bế chồng con đến địa điểm thấy trong mơ, rồi dựa vào ký ức trong quá khứ, mở cánh cửa căn phòng bí mật và tìm thấy kho báu của vua bọ cạp, chính là chiếc vòng tay mạ vàng. Đúng lúc đó cái bẫy cuối cùng khởi động, mặc dù là có dòng chú thích trên cái hộp đựng vòng nhưng mà đéo hiểu kiểu gì mở ra rồi mới đọc ạ. Nước sông Nin tràn vào như vỡ đập, Tất nhiên là Aura nhân vật chính thì làm sao mà chết được lúc này, phim mới được có 16 phút thôi mà. Ngoài Evelyn còn có một nhóm săn trộm hướng hướng tới chiếc vòng nhưng xét tới ảnh hưởng đến phim và thời lượng lên sóng thì mạn phép gọi là ba thằng đần ba ông này thực chất là được thuê bởi hội phục sinh imhotep đứng đầu bởi kiếp sau của axonamun mặc dù ba hồn bảy vía đã bị cầm tù theo phật là không thể đầu thai nhưng chắc luật anh anubis nó khác biết được vòng tay đã bị lọt mất axonamun sai ba thằng đần đi làm việc khác còn bản thân sang tận nhà O'Connor nhưng mà lại bắt nhầm Jonathan. Anh em chú ý cái gậy của Jonathan vì nó chính là ngọn giáo thần sức mạnh Osiris. Axunamun ép em bằng rắn và dao hỏng tống tiền đòi cái vòng. Ai biết đâu thằng con Alex đã tay máy đeo mẹ lên tay. Các thành viên khác thì tấn công cả Evelyn. Đúng lúc O'Connor giải cứu được ông anh vợ thì Evelyn cũng bị bắt đi. Nhưng may mà có anh đội trưởng bảo vệ Hamunatcha, anh Bay, nên cả nhóm biết được hang ổ của chúng ở bảo tàng. Trên đường đến đó, anh Bay giải thích chuyện vua bọ cạp cùng đội quân của hắn sẽ hồi sinh sau 7 ngày kể từ khi chiếc vòng được đeo. Tới nơi, ông Connor cùng Bay sắm sửa lên đồ. Lúc đó, những tên áo đỏ đang hồi sinh Imhotep bằng quyển sách của người chết. Và lần nữa, anh tư tế lại rách dưới xuất hiện. Mỗi tội quả chào mừng người chơi trở lại của hội áo đỏ chính là chiếc vòng thì đã bị đánh cháo. Nhắc lại cho anh em nhớ thì nó nằm trên tay thằng con Alex, nhưng vẫn còn cống phẩm Evelyn được mang đến để giải tỏa cho sự thất bại ở phần 1. Cơ mà vẫn không giết nổi, vì O'Connor xuất hiện như một chiến thần, cùng với anh Bay bắn điểm trợ phía trên mà khả năng nhắm bắn của lũ nhân vật phụ thì bạn biết rồi đấy. Thế là O'Connor sóc lọ bắn vào mồm im hồ tép hai cái. Anh thấy tu cáu vờ lở gọi ngay bốn con đệ ra, khiến hội O'Connor bê lồng đèn lên mà chạy. Phía bên ngoài có Jonathan và Alex đợi sẵn, nhưng vì cả cuống mà làm gãy luôn cái chìa khóa xe, thế nên là trộm cả chiếc xẻ bú đón cả hội. Phía sau là bốn anh trai sức áp đuổi như cướp dép, nhưng mấy anh này thường đâu còn não, nên là đánh nhau bị đần, hoặc là do đạo diễn quyết định biến phim này thành phim hài cơ mà giải quyết cũng vất vả một chút. Lơ là trong phút chiến thắng, thế là ông con Alex bị bách đi. Cái mặt của ông con ở lúc này đúng mẹ vợ con cái quần què. Thế là Imhotep đã có đủ điều kiện để tìm vua bọ cạp, giành đội quân của Anubis thống trị thế giới. Quan trọng là chiếc vòng vì nó kiểu bản đồ chạm, đến điểm chỉ định mới có đường đi tiếp. Thế là hành trình đi tìm con bắt đầu. Quay lại con tàu của nhóm Imhotep, hắn cho Alex biết cậu sẽ chết nếu như không đến đền vua bọ cạp trước ngày thứ bảy. Không biết thật hay là dọa thằng bé phải chỉ đường hẳn hoi. Sau vụ đó thì đến lượt ba thằng đần khi đi tìm về chiếc hộp đựng quyển sách người chết năm xưa, giờ bị gài mở ra. Bởi vì Imhotep chỉ có thể hấp thụ những kẻ xâm phạm chiếc hộp, nên là ba thằng đần dâng hiến óc chó để tốt cho da của tên tư tế. Sau lúc đó, nhà O'Connor tìm đến Easy, thanh niên có thẻ máy bay từ cục hàng không nói có. Anh Bay cũng liên lạc với nhóm bảo vệ hay còn gọi là Medjai, lính của Pharaoh, để chuẩn bị lính đối đầu với quân của thần Anubis. Còn nhà O'Connor thì lên khinh khí cầu đuổi theo đoàn tàu của Imhotep, nơi mà đứa con trai Alex đang tìm đủ mọi trò trốn đi. Kể cả bài giả vờ hỏng thận đòi đi đái rồi kéo cỏ rừng đoàn tàu để chạy trốn. Nhưng như một định mệnh, cả đám dừng ngay địa điểm cái vòng chỉ ra và nó hiện ra nơi kế tiếp cần đến, quá lời cho im hô tép Thế là Alex được thưởng một tối còng vào cột. Còn tên tư tế thì ngồi cho Axonamun hồi quy tiền kiếp để nhập hồn vào kiếp sau. Bất ngờ là Evelyn cũng được nhìn ké. Hóa ra kiếp trước cô là con gái pharaon chắc là con vợ trước. Trong một lần solo với Axunamun đã thua nên trở thành người bảo vệ vòng tay Anubis, còn Axunamun thành cận vệ Pharaoh. Chính vụ bắt gian dâm với Imhotep là do Evelyn nhìn thấy. Đấy là lý do tại sao cô lại có những giấc mơ kỳ lạ và gia đình cô cũng là sắp đặt của định mệnh. O'Connor có hình xăm của chiến binh Medjay, còn Alex được chiếc vòng tay lựa chọn. Nhắc đến thằng bé, thì nó tìm cách để lại ký hiệu cho cha mẹ bằng cách xây mô hình cát y hệt như nơi tiếp đến. Thế mà mấy anh áo đỏ chắc não thiếu nước nên mãi mới nhận ra, biết được nhóm O'Connor theo sau, anh tư tế liền ra một đống nước thành cá cơn lũ giữa khe núi, ập về phía khinh khí cầu, nhưng định mệnh thế nào lại đưa cả lũ chạy đến ốc đảo của vua bọ cạp. Chính giữa là kim tự tháp với viên kim cường siêu bự. Dù khinh khí cầu nát bét nhưng cả bọn được các cụ gánh lên còng cả lưng, bỏ mặc Easy ở lại sửa chữa. Cả bọn tiến dần vào trong khu rừng, chuẩn bị một đợt tập kích. Nhóm của Imhotep cũng bắt đầu hành trình. Dọc đường đi bên bên trong là xác của những kẻ tìm kiếm. Những sinh vật trong khu rừng thức giấc len lỏi tấn công bằng tuyệt chiêu dùi mắt cá chân. O'Connor và Bay tranh thủ hỗn loạn cùng với sự yểm trợ của Evelyn và Jonathan, gắp được thằng con Alex ngay trước lúc nguy hiểm, cả nhà đoàn tụ. Nhưng mà thằng bé Alex phải vào đền trước khi ngày thứ bảy tới, thế là cả bọn lại phải dẫn dần vào trong khu rừng. Chạy phọt thở có mấy con lùn lùn thích kéo chân, nhưng O'Connor rất tỉnh, làm nổ ngay cây cầu bắc qua một cái vực, cắt đuôi được mấy con lùn lùn. Đúng là vội đéo quan tâm, thế tí về thì đi như nào. Nhưng cái nguy hiểm hơn là mặt trời đã leo đến đít, thế là phải sách ông con chạy deadline. Rồi suýt soát chui được vào trong kim tự tháp, chiếc vòng lúc này cũng tự bung ra. Tưởng chừng O'Connor được thở một hơi thì đến lượt Evelyn ăn một chọt của Axonamun và chết. Không hề đùa giỡn, điều quan trọng khẳng định anh em ba lần là tèo thật. Thế là O'Connor mang hận thù đi vào trong kim tự tháp, nơi mà đang xảy ra một tỷ thứ chuyện. Bắt đầu từ Imhotep tiến vào đấu trường rồi bị tước hết mana, bắt pháp sư trời đánh tay. Tên viện trưởng thì tay máy lấy chiếc vòng rồi lại tò mò thò tay vào cái lỗ trên hình con bọ cạp khổng lồ khiến cho không gian bừng sáng. Ngược lại thì sa mạc bạc màu đi vì bầy chó hùa của Anubis trỗi dậy. Âu Connor đi cái lối gì đấy vào thẳng đấu trường, nơi Imhotep đang gõ chuông triệu hồi Anubis. Thế là ba cuộc chiến đồng thời xảy ra, Âu Connor và Imhotep, đội quân Medjay và đàn chó hùa. Còn cái thứ ba là của Axunamun và Jonathan. Ông cậu và thằng cháu dở trò để cướp quyển sách người chết, phục sinh Evelyn, nhưng mà là phiên bản chiến đấu của kiếp trước. Thật chứ phần 1 thì hồi sinh mỗi Axonamun bao khó khăn Phần này thì ra vào cõi âm dương như kiểu là chó canh cổng lên hết mặt đất rồi Cuộc chiến lúc này bắt đầu xoay chiều Axonamun với Evelyn Anh đá bự nhiều chân bản đồ chơi kinh dị của Sid trong Toy Story xuất hiện Trên ngang cuộc chiến của Imhotep và O'Connor Cơ mà anh thấy tế chọn đầu hàng ngay lập tức rồi cậy biết cùng ngôn ngữ mà xui anh đá bự giết O'Connor. Đúng là vai trò quan trọng của ngôn ngữ. O'Connor còn chẳng có cơ hội để mà đầu hàng. Phía đội quân Medjay thì đánh thêm rất nhiều chó. Nhưng mà cốt lõi cuộc chiến vẫn là ở trong kim tự tháp, nhất là khi O'Connor phát hiện ra tác dụng của ngọn giáo Osiris, thứ mà đã xuất hiện trong tay của Jonathan ngay từ đầu. Ông chú mới chính là nhân vật chính của cái vũ trụ này Hóa ra cây giá phải vuốt vuốt kéo kéo mới giải ra và chọc nổi anh đá bự Âu Connor liền bảo cho Jonathan nhưng bị Imhotep cướp được Phóng về phía đá bự, Âu Connor liều mình bắt lấy ngọn giáo Xoay người đâm thẳng vào tim vua bọ cạp khiến cho binh đoàn chó bùa tan biến. Kim tự tháp thì y như mấy cái phim Hollywood khác, bắt đầu sụp đổ, làm cho Imhotep và O'Connor chấp chới rơi xuống vực sâu bít. Họa nạn mới thấy chân tình, Evelyn bất chấp nguy hiểm lao vào cứu chồng, Axunamun quay mông bỏ đi, mặc kệ người tình cố cả 3.000 năm hồi sinh cho mình. Mẹ có đỗ lì Rốt cục thì cũng thành cất trong miệng bọ hung nó Lúc này kim tự tháp thì chẳng khác gì đang quay quảng cáo trà xanh Do toàn bộ cây cối hút vào bên trong Cả nhà leo dần lên đỉnh kim tự tháp Nước này thì chúa cứu được các con Ai ngờ chúa phim này lại ra đen tên là Easy Khi anh này mang hẳn chiếc khinh khí cầu mới sửa tới đón Riêng Jonathan còn nhanh tay lấy luôn viên kim cương nạm trên đỉnh cái gì thế này? Vượt qua thử thách và nhặt kim cương? Hugo à? Và đó là kết thúc của phần 2. Cơ mà vẫn còn phần 3 và chúng ta sẽ đón chờ màn gánh vợ gánh con của O'Connor vào một ngày nào đó. Tôi là Quại, xin chào và hẹn gặp lại.